Quý tín chủ tuổi mậu ngọ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ về tử vi tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 trong tháng 4 âm lịch năm quý mão 2023 để giúp cho quý tín chủ đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình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 và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi mậu ngọ trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi mậu ngọ, sinh năm 1978. Người sinh năm 1978, tuổi mậu ngọ, là tuổi con ngựa, thường gọi là cứu nổi chi mã, tức ngựa trong chuồng, mệnh thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Ánh sáng từ trên trời, vốn được ví như sự vinh quang, lỗi lạc, vì vậy người tuổi mậu ngọ có bản mệnh thiên thượng hỏa, là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh thiên thượng hỏa, là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng, tuy nhiên nhược điểm là khá nóng tính, họ lại độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, không ham danh lợi, không nên tự tin thái quá, thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội, một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích cũng không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện vì một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì họ chẳng biết mệt là gì cả, đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe, có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi mậu ngọ, mệnh thiên thượng hỏa, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn, kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Theo tử vi phương Đông, trong năm 2023, tuổi mậu ngọ được trời ban cho nhiều phước lành, gặp khó khăn luôn có quý nhân xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ, hỗ trợ. Bước vào tháng tư mờ lịch, người tuổi này sẽ được thần may mắn kề bên, không chỉ sự nghiệp đạt được những bước tiến, mà ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Bên cạnh, đó chuyện tình yêu của tuổi mậu ngọ cũng vô cùng hạnh phúc, thăng hoa. Tử vi tuổi mậu ngọ, tháng tư âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng tư âm lịch, năm 2023,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 dù ít hay nhiều, bạn vẫn gặt hái được kết quả khả quan. Kỵ nhất là làm việc theo hứng hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Xem phong thủy phi tinh tháng cho thấy, sao Bách Việt chủ đào hoa sẽ mang tới những mối quan hệ tốt đẹp, giúp người tuổi mậu ngọ mở rộng quan hệ làm ăn, hợp tác kinh doanh. Theo đó, con đường phát triển sự nghiệp cũng càng thuận lợi. Đừng bỏ lỡ thông tin tử vi chi tiết hàng ngày của 12 con giáp để có được lời khuyên hữu ích cho công việc của bản mệnh nhé tử vi tuổi mậu ngọ tháng tư âm lịch về mặt tài lộc bước sang tháng tư mở lịch tình hình tài chính của người tuổi mậu ngọ khá ổn định hầu như không biến động lớn các nguồn thu đến từ chính tài và thứ tài đều đều không quá vượng hoặc suy kể cả người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán vẫn duy trì tình hình tài chính cơ bản ổn định chưa có được sự đột phá nhưng nếu muốn tạo ra bước đột phá thì bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn ở đời không có bữa trưa nào miễn phí dám làm, dám chịu, dám đương đầu mới có được thành quả xứng đáng. Ngoài ra trong tháng này, bản mệnh tuổi mậu ngọ nên xác định rằng đây chưa phải là một tháng đại cát, không nên mưu đại sự, nên cần phải tính toán cẩn thận trong việc sử dụng tiền bạc. Đặc biệt là không nên đầu tư mạo hiểm hay mù quáng vào các lĩnh vực mà mình chưa hiểu, tránh tình trạng mất công, mất sức mà lại hao tiền tốn của. Tháng này, bản mệnh cũng nên ghi nhớ là hãy bỏ công làm lãi, hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển, hoặc nhận những nghiệp vụ khó. Bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu, càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao và sẽ tạo cho cơ hội có thêm những nguồn thu khác ngoài nguồn thu chính của mình. Lưu ý, trong tháng cũng gặp tiểu hao hung tinh xuất hiện, họa phá tài vẫn luôn rình rập, hoặc nếu không cũng vấp phải chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh của đối thủ. Tiểu nhân răng bẫy hãm hại, cho dù có sao Thái Dương giúp đỡ làm bớt đi sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa thể đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần liệu cơm gắp mắm, đừng quá hoang phí cho những món đồ xa xỉ hay những chuyến đi xa, không thực sự cần thiết. Bạch hổ hung tinh có thể gây ra điểm phá tài, hao tốn tiền của, có tiền cần quản lý chặt chẽ, chú ý khóa cửa, nèo cẩn thận trước khi ra ngoài, đề phòng bị mất trộm. Tử vi tuổi mậu ngọ, tháng tư âm lịch, về tình cảm, gia đạo, Vận trình tình cảm của người tuổi mậu ngọ có dấu hiệu khởi sắc, yêu đương nồng thắm, thuận lợi, có thể tiến tới hôn nhân ngay trong tháng. Với các cặp vợ chồng cần tranh thủ thời gian riêng dành cho nhau, cùng nhau trò chuyện, tâm sự để tạo sự kết nối về tâm tư tình cảm. Việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được nếu không thực sự mong muốn. Nếu vừa kết thúc một mối tình, bản mệnh đừng vội vàng đưa ra quyết định cho mối quan hệ mới, nhất là nữ mệnh, khởi đầu quá nhanh chóng, cũng có thể dẫn đến kết thúc chóng vánh. Hãy để thời gian giúp bạn chữa lành vết thương, khi đó đón nhận một mối tình cảm vẫn chưa muộn, lấy vợ tuổi ngọ cả họ được nhờ, nên không việc gì phải vội vàng nhé. Tử vi tuổi mậu ngọ, tháng tư âm lịch, về mặt sức khỏe. Tử vi cho thấy, người tuổi mậu ngọ trong tháng về sức khỏe, không có gì đáng ngại. Nhưng cần chú ý về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, vì tháng này nếu không duy trì được như vậy, sẽ dễ mệt mỏi, ốm đau và sinh bệnh. Bản thân cũng cần chú ý do ngũ hành tương khắc, giữa hỏa, thủy, thổ, nên sức khỏe không được tốt. Để hòa giải được vấn đề này 70% là do chính bản thân mình, tuân thủ ba điều trên và dùng ngũ hành kim để hóa sát, ắt mọi sự sẽ như mong. Ngoài việc đau ốm, quý anh chị cần chú ý thêm về mắt, tim và ruột non. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của quý anh chị tuổi mậu ngọ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 làm ra hành động nông nổi, lại thêm hung tinh ngũ quỷ chiếu mệnh. Kẻ tiểu nhân sẽ tranh thủ mọi cơ hội để hãm hại bạn, vì thế bạn chớ nên lơ là trong bất cứ công việc gì, kể cả khi đó là công việc rất quen thuộc với bạn. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng vượt qua khó khăn, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình. Ngược lại trên phương diện kinh doanh, thiên tài và thực thần phù trợ khiến tuần này thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm kinh doanh. Bạn có thể thu hồi được một khoản lợi lãi kha khá bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn và tiềm năng của bản thân mình. Xem tử vi tuần mới, chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt vào thời điểm đầu tuần, chuyện vợ chồng dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có. May mà đến thời điểm cuối tuần mọi khó khăn dần dần được tháo gỡ, hai bạn đã biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm với nhau nhiều hơn. Quý nhân, Mão, Hợi. Tiểu nhân, Thìn, Tỵ.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 bạn còn là người giỏi ăn, giỏi nói, nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác. Quý nhân, Sửu, Dần. Tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, số 33, số 77. Tử vi tuần 4, từ ngày mùng 23 tới ngày 30 tháng 4 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuổi mậu ngọ có thể sẽ trải qua một tuần với cảm giác buồn vui lẫn lộn, nguy cơ bệnh tật và tai nạn, đi cùng vận may tài chính. Đây là khoảng thời gian mà bản mệnh tuổi mậu ngọ cần phải đặc biệt quan tâm tới sức khỏe hơn, những hiểu nhầm giữa hai người ngày càng gia tăng. Điều quan trọng là không ai chịu ngồi lại nói chuyện, thậm chí việc lạnh lùng, tránh mặt càng khiến việc hàn gắn giữa bạn và người ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong tuần nhờ có Thái Dương cắt tinh hỗ trợ, mà bản mệnh có thể nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn, thế nên những khó khăn cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Bản mệnh có đủ năng lực để xử lý những vấn đề lớn xuất hiện trong thời điểm này. Khi bạn biết chủ động hơn, nếu có việc gì cần thực hiện thì nên làm sớm. Cuối tuần, ảnh hưởng của tương quan sẽ khiến bạn có xu hướng mất năng lượng, không muốn làm bất cứ việc gì, thậm chí một việc nhỏ cũng trở thành khó khăn đối với bạn vào thời điểm này. Quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Con số may mắn, số 67, số 69. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi mậu ngọ hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi mậu ngọ trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi mùi Người tuổi ngọ và người tuổi mùi có mối quan hệ lục hợp trong cuộc đời này. Khi cả hai kết hợp với nhau, điều đó sẽ giúp vận khí thêm vượng. Tuổi mùi không chỉ là người bạn, người đồng nghiệp, đối tác lý tưởng với tuổi mậu ngọ, mà còn là chi kỷ mà bản mệnh luôn muốn tìm kiếm. Xét về mặt tính cách, tuổi mùi là người tốt tính, luôn đối xử chân thành với người khác và có tính kiên nhẫn trong mọi việc mình làm. Trong khi đó, tuổi mậu ngọ, tuy nhiệt tình và hào phóng, nhưng thiếu sự kiên nhẫn và hay bỏ giờ giữa chừng, nên không được như ý. Dưới sự tác động của tuổi mùi, người tuổi mậu ngọ sẽ có ý thức hơn về những khuyết điểm của mình, đồng thời sẽ cố gắng sửa chữa những điểm còn thiếu sót. Khi gặp khó khăn các chú dê sẽ xuất hiện kịp thời để giúp đỡ, dìu dắt tuổi mậu ngọ vượt qua khủng hoảng thành công, mọi mặt đều phát triển thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận. Người tuổi dần Người tuổi dần và người tuổi ngọ thuộc mối quan hệ tam hợp trong bộ 12 con giáp. Hai người này có thể giữ mối quan hệ hữu nghị, trở thành những người bạn tốt của nhau. Cả hai người luôn có một sự ăn ý ngầm với nhau, sự ăn ý này sẽ khiến cho kết quả hợp tác của họ vô cùng lý tưởng. Tuổi ngọ và tuổi dần đều giỏi tiếp xúc, ứng xử khôn khéo trong mọi trường hợp, vì vậy việc làm ăn của họ vô cùng thuận lợi, vững mạnh. Người tuổi dần thì mưu trí, khôn khéo, rất tương thích với tính cách thông minh, sáng tạo, nhiệt tình của người tuổi ngọ. Cẩm năng cho người tuổi mậu ngọ trong tháng 4 âm lịch 2023. Trong tháng 4 âm lịch, người tuổi mậu ngọ nên làm gì? Tháng này người tuổi ngọ cần tiết chế bản thân, không nóng tính, không nên quá thẳng thắn, cũng không nên nóng vội quá, át mọi sự sẽ cát lành. Nếu có sự bốc đồng cảm xúc thì dễ thua thiệt về sau. Trong công việc bản thân người tuổi ngọ nên tận dụng điểm mạnh của bản thân. Tháng có tài thần mà đầu tư làm ăn, kết giao, học tập, rèn luyện. Tuy nhiên nếu liều lĩnh, vội vàng cảm xúc, át sẽ thất bại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 người tuổi mậu ngọ, sinh tháng 3 âm lịch. Trong năm tháng 3 âm lịch rơi vào tiết thanh minh, người tuổi mậu ngọ sinh tháng 3 âm lịch, được phúc âm bảo hộ, thiên tử thông minh, lĩnh ngộ cao, có tài văn chương, cũng giỏi thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người tuổi mậu ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực, dù thành công nhưng không khoa trương, cũng không kiêu căng được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ. Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng năm âm lịch. Tháng năm âm lịch rơi vào tiết mang trùng, người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng năm âm, phải chịu ngàn điều cực khổ, đắng cay trong đời phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ, quý nhân phù trợ, tất cả những điều họ có được trong đời đều nhờ vào sự tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi để gây dựng sự nghiệp, cũng chính vì thế mà lỡ dở lương duyên, mặc dù tâm động tình từ khi rất sớm. Nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng cũng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân. Người tuổi mậu ngọ, sinh tháng năm âm lịch, hoàn toàn có được sự nghiệp rực rỡ, huy hoàng. Tuy nhiên tiền đề là họ phải chấp nhận đổi nhiều mồ hôi, nước mắt, cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng, hậu vận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu bầy đàn. Người tuổi mậu ngọ, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, người tuổi mậu ngọ sinh tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt, thời trai trẻ họ phải trải qua khá nhiều gian nan, vất vả, nhưng đều có thể vượt qua, Cuộc đời tuổi mậu ngọ sinh tháng 10 âm, đan xen giữa may mắn và xui xẻo, hạnh phúc và khó khăn, không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào sức của chính mình. may nhờ ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người, nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại, họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp. Trung vận may mắn gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi người tuổi ngọ sinh tháng 10 âm lịch, vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Người tuổi Mậu Ngọ, sinh tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết tiểu Hàn, cuộc sống của người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng này nhiều chuyện lo phiền. Tuy nhiên, cũng may gia đình hòa mực, thời trẻ lại chăm chỉ học hành, nên ra ngoài được nhiều người nể phục, tài năng cũng có được là nhờ rèn rũa, tư chất thông minh, lại thêm có công dùi mài, đèn sách nên càng thêm giỏi giang. Người tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 12 âm,